Vẹp tắt người con để tự quy một Vẹp người con, thành nhân dạy, hiểu đệ trước, kế cận tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Chương 1. Ở nhà phải hiểu 2. Cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ Dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. 3. Đông phải ấm, hà phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trần, ở ổn định, nghề không đổi. 4. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đào con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. 5. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tuổi. Cha mẹ thương, hiểu đau khó, cha mẹ ghét. Hiểu mới tốt. 6. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, chùm khắp khuyên, đánh không dần. 7. Cha mẹ bình niệm thuộc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tang ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt. Tang đủ lệ cũng hết lòng việc người chết như người sống. Chương 2 Kính trọng mọi người 8 Anh thương em, em kính anh Anh em thuần, hiểu trong đó Tiền của nhà oán nào xanh Lời nhường nhìn tức giận mất 9. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng Người lớn trước, người nhỏ sau Lớn gọi người, liền gọi thay Người không có, mình làm thay 10. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói, kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đời người đi hơn trăm bước. 11. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi, chắc phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép, đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. 12. Việc chủ bác như việc cha, việc ăn hò như ăn ruột. Chương 3. Cận 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quỷ thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiệu tiền xong, rửa tay sạch. 14 mụ phải ngay, nục phải gài. Vỡ và giày, mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chở để bừa, tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phần, hợp gia đình. Với ăn uống, chờ kén tròn, ăn vừa đủ, chờ quá no, tuổi còn nhỏ, chờ uống rượu, uống say rồi, rất là xấu. 16. Đi thăm thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chở đạp thềm, không đứng nghiêng. Chở ngồi giang, không rung đùi. 17. Vẹn rèm cửa, chở ra tiếng, rẹ quèo rồng, chở đùng gấp, cầm vật rộng như vật đầy. Và phòng trống như có người, chở làm vội, vội sai nhiều, không sờ khó, chờ qua loa. Nơi ồn não không đến gần, việc không đáng quyệt chờ hỏi. 18. Sắp vào cửa, hỏi có ai? Sắp vào nhà, cất tiếng lớn, người hỏi ai nên nói tên, nói tôi ta không rõ ràng. Dùng đồ người cần mường rõ, nếu không hỏi, tức là trộm, Mượn đồ người, trả đúng hàng, sao có cần, mượn không khó. Chương 4 Tín 19. Phạm là người tín trước tiên. Lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật, chớ xạo nình. Lời gian xạo, từ bận thiệu, thói tầm thường, phải trừ bỏ. 20. Thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền, việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiếng lui xa. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh. Chớ mơ hồ, kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý. 21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu, từ kiểm điểm, có thì sửa không cảnh giác. 22. Chị đức học, chị tài nghề, không bằng người phải từ gắng. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. 23. Nghe lội dần, nghe khen vui, bàn xấu đến bàn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lội vui, người hiền lương dần gần gũi. 24. Lỗi vô ý, gọi là sai, lỗi cố ý, gọi là tội. Việc sửa lỗi không còn lỗi. đều che giấu, tội chồng thêm. Chương 5 Bình đẳng yêu thương 25. Phàm là người, đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất 26. Người hành cao, danh từ cao Mọi người trồng không bề ngoài Người tài năng, tiếng từ cao được người được người phục chẳng do khoe 27 mình có tài chở dùng riêng người có tài không chỉ trích không nình giàu chở khinh nghèo chở gạt cụ không thích mới người không rảnh chở nạo phiền người bất an không quậy nhiều 28 Người có lỗi chớ vạch trần việc riêng người, chớ nói truyền. Khen Người thiền tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai hòa đến. Cùng khuyên thiền, cùng lập đức. Lỗi không ngang, đôi bên sai. 29 hệ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên, báo, báo oán ngắn, báo ân dài. 30. Với người ở, thân đoan chánh, tuy đoan chánh, lòng đồ lường Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Chương 6 Gần người hiền 31 Phàm là người Khạc, tộc, loại Thô tục nhiều, nhân từ ít Đúng người nhân, người kính sợ Nói thẳng lời không dạ nình Gần người hiền, tốt vô hàng Đức tiễn dần Lỗi ngày giảm Không gần hiền, hài vô cùng Tiểu nhân đến, trăm biệt hư Chương 7 Có thừa sức thì học văn 32 Không gắng làm, chị học văn Chị bề ngoài thành người nào? Chị gắng làm, không học văn Theo ý mình, mù lẹ phải 33. Cách đọc sách có 3 điểm Tâm, mắt, miệng, tin đều trồng Mới đọc đây, chợ thích kia. Đây chưa xong, kia chợ đọc. Thời gian ít, phải chăm chỉ, công phu công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bột nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ biệt ậu tâm không ngay. Xếp sách vợ. Chỗ cổ đình. Đập xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp. Để ngay ngắn, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bộ. Không sách thẳng, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí, chớ từ chê, đừng từ bỏ, thánh và hiền, dần làm được. Ha ha ha,